à, <laughs> xin lỗi mọi người ăn tết 3 tuần ở dưới quê nha thì mình ăn tết là mình ở dưới quê tới tận 3 tuần luôn đó mọi người thì bây giờ mình sẽ coi lại xem cái vườn của mình nó sẽ như thế nào nha à, đây bây giờ mình sẽ ăn uh, mì gói mì ly á mọi người mì ly modern cái này đây là mì ly mình thích thích ăn nhất luôn ơi cái tóc của mình đó thì bây giờ mình à, mình sẽ bóc cái gói mì này ra để mình làm nha à mình đi nấu nước đã mình quên mình chưa nấu nước đó mọi người tờ nó cứ à, chạy lòng vòng trong nhà thôi mì ly này nè mọi người mì ly này nè là cái hồi mà mình đi học à, đại học á mình hay ăn lắm nó rẻ mình nhớ hồi đó là mình à, hay ăn à, thì sáu nghìn rưỡi một ly là cái đợt mình học đại học là đợt cách đây hai ba năm nhỉ mọi người đâu cách đây 4 năm rồi là cái mì ly này bán ở trường đại học của mình nè là mình nó gọi là mini, mini stop đó. bây giờ mình bóc cái mì này ra nha thì uh, trong cái mì này á nó sẽ cho mình một cái nĩa nè coi như là mình làm mà video review ăn mì gói luôn <laughs> đó cái mì ly này nó có cái vị uh, gọi là mì mình sẽ lấy lẩu thái tôm mình thích ăn vị lẩu thái tôm nhất nó có dạng như là vị của tôm dung đó mọi người ở trong đây nó cũng sẽ có bắp luôn có hạt bắp luôn nè hạt bắp rồi hành lá rồi à, viên à, viên thịt nè đó cái này là mình mua ngoài à, tiệm tạp hóa bây giờ nó bán 10 ngàn rồi ở mình hồi đó mình ăn ở trường đại học thì nó bán có sáu ngàn rưỡi thôi mình không nhớ bây giờ là nó bao nhiêu nữa mình không biết bây giờ là nó giá bao nhiêu nha mọi người Peter nó cứ bò nó cứ phá lòng vòng trong nhà nên là mình cứ phải ngó nó bây giờ mình cho gói gói gia vị vô trước nha mình thì mình cũng ăn cả gói dầu luôn dầu nó chỉ là gói dầu thôi không có gì trong không có hành phi không có gì hết nha mọi người có nhiều loại mì tôm ờ, mì ly mọi người như là mì tôm mì ly hảo hảo nè rồi um, mì ly gì nữa đó nhiều lắm mình chỉ nhớ mỗi mili hảo hảo thôi à, nước sôi rồi mình chờ nước sôi nha mọi người nha để mình đi lấy một à, cái xúc xích đã mọi người ơi mọi người có thích tóc mới của mình không mình cực kỳ thích cái tóc mới này của mình luôn á nhìn nó rất là cute luôn xong rồi mình làm hai cái cái cái sừng này nè đó nhìn mình trẻ ra biết bao nhiêu luôn á bây giờ mình à mình lấy một quả ớt nữa nha nhà mình vừa bột lắm mọi người ơi tại vì à, bitter á, mình dọn xong cái bitter lại phá bây giờ mình sẽ cho nó sôi vô nha mọi người Đấy, cái camera nó hơi thấp mình sẽ cộng lên xuống để cho camera nó có thể thu được hết mặt của mình đó mình cho nhiều nước cho ăn cho nó ngon mình ăn thức ăn nhiều nước rồi bây giờ mình sẽ cắt à không ở trên vườn mình có ớt mình sẽ không cắt ớt vô mình sẽ ăn ớt tươi luôn bây giờ mình sẽ mình sẽ cắt um, xúc xích vô nha mọi người Đấy. quá trời là hấp dẫn luôn để mình quay cái video xuống cho mọi người coi Đó. Bây giờ mình cắt xúc xích vô nha mọi người Xong mình sẽ mang cái ly mì ly này đi lên trên cái vườn của mình hái rau bỏ vô ăn Rồi Bây giờ mình sẽ nhúng nhúng nó xuống để cho nó hộp nước nha rồi bây giờ mình sẽ để cái này đợi đây 3 phút mình mang lên mình mang ra vườn mình ăn mọi người ơi bây giờ là mình à, lên sân thượng của mình rồi nè thì mình có mang cả Peter, Peter theo luôn chứ không Peter dưới Peter quậy lắm cái gì đó Peter à, nó đòi chui ra nè mình mang cả cái ghế ăn của nó lên vườn luôn lên sân thượng của mình á đó. đó. đây đây mình giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người đây là cây hoa giấy cộng thạch của mình nó ra nhiều trái lắm nè ra nhiều trái ớt luôn biết mọi người có nhìn thấy không Bên trên đây cũng có nha mọi người à, mấy trái nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ à đây có nhiều trái to nè Trời cái camera của mình nó không có chịu ngủ xuống đây cho mọi người coi này đó cái giấy của mình đây nhiều trái chưa còn bên đây là cây đại ờ, phú cây đại phú gia hay gọi là cây tỷ phú gì đó mình search trên mạng là như vậy nha mọi người mình có trồng xen kẽ thêm nhiều cây nữa gọi là mình cấy giống đó <laughs> trên tiktok người ta kêu là cấy giống trời ơi coi ổng phả nè để cho con nè phả gì phả đi rồi qua bên đây nha mọi người thì bên đây cũng là một cây hoa giấy cộng thạch luôn cũng là giống cây bên kia và mình có cấy thêm uh, xà lách tím Hàn Quốc đó mọi người gần đây là một cây đại phu gia nữa có nhiều trái luôn đấy người thấy chưa cái đại phú của mình ra trái rồi nè được ba trái nha mọi người bên đây ờ, đang ra hoa đó. mọi người thấy chưa đang ra hoa nè cây này là cây à, đại phú à, to hơn cây bên kia nha mọi người đó to chưa đang ra trái này chắc vài bữa nó chín rồi còn bên đây bên đây là cây à, cây chanh điệp nha mọi người mình cấy thì ra tết nữa nó ra hoa nè bây giờ nó vẫn còn tươi nhưng mà tại vì mấy bữa nay trời nắng quá thì nó hơi héo ví dụ cái màu trắng này thì nó hơi héo này còn cái này là màu tím này màu tím, màu tím cũng hơi héo luôn mà màu vàng thì tươi nha mọi người đó mọi người thấy cây chanh đẹp của mình đẹp chưa ra hoa nhiều chưa đây nè lá chanh nè đó cây chanh đẹp của mình đó cây giống thành công nha mọi người đây còn bên đây là cây dừa cây dừa trúc đốm đây này lá trúc đốm nè đây cây dừa đây quá trời quá đất cho nên là mấy cây lan thôi à giới thiệu mọi người cây ờ, cây ờ, móng rồng của mình nó ra hoa rồi nè đó, cây móng rồng của mình nó ra hoa này mọi người ơi mọi người thấy chưa thấy hoa của cây móng rồng chưa đây nè cây móng rồng nè đó cây móng rồng đây nha xong nó mọc cái hoa lên hoa già thòng lòn luôn đó còn mấy cái sen nám mình đang tập chơi thôi đang tập tành chơi thôi đẹp không đẹp chưa đẹp chưa xinh chưa đây nữa nha đây nữa nè đây là ly mì tôm của mình này chắc nó nở hết rồi bây giờ mình sẽ ăn luôn mình sẽ ăn mì tôm mình đang giới thiệu với mọi người cái này là mình đang ăn à, dâm thôi đang cho nó lên mầm á Ừ. bây giờ mình à, ăn mì tôm nha mọi người Đó. mì tôm à, mì tôm à, nóng hổi luôn nè Đó, còn bốc khói luôn nha rau này là rau mình trồng ở nhà nên cũng không có không có sợ uh, ờ, vun sán hay gì mọi người tại vì nó mọc trên ngọn nè Đó mọi người thấy chưa mọi người thấy chưa đây là mình không biết tên này tên là hoa uh, rau gì nhá, mình gọi là rau xà lách tím Hàn Quốc này cho Peter một cái này, tê nhoi quá à. để mẹ ăn thử coi rau mẹ chồng ăn với lại mì tôm có ngon không rau ăn tận vườn thì chắc chắn là tươi rồi nha mọi người qua trời qua đất ừ mình thấy trên tiktok đang hot ăn mì tôm hái rau tại vườn đó mọi người mời mọi người một miếng nha ngon quá mình đang vừa quay video tiktok và đang quay video youtube luôn mọi người đây là hai cái cam khi mình nhìn qua tiktok khi mình nhìn qua youtube bây giờ mình sẽ hái thêm ờ, một lá nữa để mình bỏ vô cho nó cho nó nóng ta da đó tươi không mọi người tươi không rồi quá trời quá đất ngon quá thơm mọi người ơi uhm. chết chốt nha mọi người Cắn luôn Cay quá cộng đồng nha ừ. ừ. ừ. ừ. rau rau Mang hả cho con uh, cành hoa nha hoa không ăn được đâu này thì tới đây nha mọi người rồi xong rồi mời mọi người một miếng nữa nha ừ. rau này dễ ăn mọi người nhưng mà khó khó ăn nó không có mùi vị gì hết trơn đó. nhiều rau thơm rau húng chanh rau húng nhũi thì nó còn có mùi đặc trưng của nó nha nhưng mà rau cái rau xà lách tím Hàn Quốc này này không có mùi gì hết mọi người à dễ ăn lắm và tóc mình nhỏ nó cũng bay bay à ừ mình thích hút cái nước của nó mọi người xin lỗi mọi người ăn xong có được nói <clears throat> mình cực kỳ thích hút cái nước um, mì mọi người mình biết là nó không tốt nhưng mà nó ngon lâu hút cũng không sao cho con cái này con chơi chút nè ngon mọi người ơi làm đi mì tôm nóng hổi video của mình à, cũng tới đây kết thúc nha Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Tiên Tiên Cuộc Sống Sài Gòn nha Thì mọi người có thích video của mình hay là có một à, ý kiến hay là để giúp cho video của mình hay hơn á Hay là có bình luận gì mọi người góp ý cho mình ở dưới bình luận nha Chờ mẹ chút nè, con bye bye mọi người đi, con chào cô chú đi Rồi, bye bye cô chú nha, cô chú nhớ ủng hộ kênh youtube của mẹ con nha bữa nay Peter biết bye bye rồi mi gió này mi gió cô chú đi Peter giỏi chưa? cô chú nhớ ủng hộ gia đình con nha